Xin chào tất cả mọi người, à, mình và Ánh Ngọc đang có mặt tại cái dự án Bình Châu Thì à, sau đây thì à, Ánh Ngọc sẽ cùng với mọi người à, training và review lại cho mọi người cái sa bàn à, Nơi cái sa bàn là cái nơi là à, đặt tại à, ngay trung tâm của dự án Bình Châu à, Rồi xin mời Ánh Ngọc và mình sẽ là à, chi tiết à, tất cả những cái sản phẩm à, thể hiện trên cái sa bàn của Lagona Bình Châu nha Mời các bạn đi theo Ngọc nhé rồi Ánh Ngọc à, review cho mọi người biết à, là cái dự án Laguna Bình Châu nó nằm tại đâu và nó cách đường ven biển như thế nào Ánh Ngọc ha. À, rồi mình xin giới thiệu sơ qua là đây là cái khu A của dự án ở ờ, Vindom Grand Laguna Bình Châu. Còn đây là cái khu bơi thì hiện tại hiện tại chúng ta đang à, đang mở bán đợt đầu tiên tại khu A à, là cái à, khu dự án này thì đó là mặt tiền của đường ven biển à, xã thuộc xã Bình Châu thì à, hỏi sơ qua Ánh Ngọc á, là cái dự án La Guana Bình Châu là tổng diện tích khoảng bao nhiêu và cái chiều dài của cái mặt biển à, à mà Laguna Bình Châu sở hữu là bao nhiêu bao nhiêu mét tổng cái quy mô của dự án khu A và khu B là 27,5 hecta còn riêng cái khu A là 10 10,1 ha à, mặt sở hữu riêng cái dự án à, Laguna Bình Châu thì sở hữu cái mặt tiền biển là 800 km à, 800 m 800 mét mặt tiền biển à, ngoài ra thì ờ, còn rất là nhiều cái rừng đước và rừng nguyên sinh ở đây phải không dạ. mà gọi là nằm trong cái không bao của dự án thì lên đến um, cả gần cả trăm hecta phải không Dạ, riêng cái khu rừng đước nguyên sinh á, hiện tại là à, chúng ta sẽ liền kề cái khu rừng đước này là 15 ha, hecta thì trong cái khu rừng đước này à, có những cái cây đước lên đến cái độ tuổi là 100 năm tuổi á, nên là cái cái việc mà à, cái không khí Ờ, điều hòa không khí ở đây nó rất là tốt khi mà chúng ta sở hữu cái căn biệt thự ở đây Dạ. Rồi Ánh Ngọc đi vào chi tiết thì hiện tại cái khu A đang bán thì à, gồm những loại diện tích nào và cái thời à, hạn sở hữu của cái dự án này là như thế nào thì Ánh Ngọc chia sẻ cho mọi người. Dạ. Riêng khu A thì chúng à, riêng khu, à, biệt thự khu A thì chúng ta sẽ là sở hữu lâu dài và hiện tại là cái đợt một chúng ta sẽ mở mở bán là shop villa và biệt thự thì ờ, shop villa là những cái nào anh đây, đây đây là cái khu ờ, shop villa của chúng ta nè đây là shop villa mặt tiền đường ven biển còn một cái dãy này là mở bán đợt sau là cũng là shop villa ngoài ra thì nguyên cái khu đây là uh, biệt thự thì bắc villa phòng ánh ngọc dạ uh, khu bên này là bắc villa còn khu bên này là Dreamer villa dạ thì hiện tại á là cái shop villa này hiện tại là nó đang rất là hot và hiện tại là đã bán hết rồi cái dãy bên này là bán hết rồi cái dãy bên ờ, bên này cũng bán hết chúng ta chỉ còn ờ, đang cho booking là cái ờ, cái vị trí shop villa ở đây với lại là một số căn ở đây thì chúng ta đã bán được 34 căn rồi còn là đợt 1 là chúng ta sẽ mở bán 48 căn mà hiện tại là là bán 34 căn nên là còn lại một số căn ở đây dạ yeah. À. và cái diện tích uh, uh, shop villa ở đây là ngang á, là 10 mét và dài là 25,2 m. Chúng ta sẽ có 3 tầng. À, hai về về cái việc mà shop villa thì chúng ta mặt bằng tầng 1 và tầng 2 á thì là chúng ta sẽ ờ, để tiện ích ừ, để cho kinh doanh. Còn cái ờ, tầng thứ ba thì chúng ta sẽ thiết kế theo cái dạng là hai phòng ngủ. À, hai phòng ngủ và à, cái shop villa có hai phòng ngủ và bốn cái toilet để cho à, vừa có thể kinh doanh và vừa có thể là kết hợp để ở nghỉ dưỡng còn à, cái à, những cái căn villa ở phía trong này á, thì cũng là 3 tầng và diện tích có hai loại diện tích đó là ca, diện tích ngang 10 và dài là 25 à, ờ, và cái diện tích thứ hai đó là ngang 10 à, ờ, ngang 12 dài 25 với lại à, ngang 12 dài 30 thì chúng ta có có hai cái villa có hai cái diện tích đó à, diện tích của villa thì diện tích nhỏ nhất của một căn villa ở đây là 252 m2 là diện tích đất nha và diện tích uh, lớn nhất là 360 à. nên cái diện tích một villa ở đây nó rộng hơn rất là nhiều so với những cái uh, những cái uh, cái dự án khác ở đây thì mình thiết kế một trệt hai lầu phải không và một trệt ba lầu anh Ờ, một trệt hai lầu. Dạ, đúng và rồi. có hồ bơi à, bên trong khuôn viên phải không Ánh Ngọc? Dạ đúng rồi à, tất cả những cái căn biệt thự ở đây đều có cái hồ bơi riêng của từng căn nhé à, ờ, và cái khu E và cái khu F là có cái ờ, cái hồ bơi rộng nhất và cái diện tích đất nó là là lớn lớn hơn những cái phân khu khác biệt thự ở đây là 10 x 25 là biệt thự song lập nhưng mà nó thiết kế cũng giống như là đơn lập bởi vì là chỉ có một bên là giáp tường à, bên hông thôi còn lại là gần như là gần như ba mặt đều thoáng phải không đúng rồi đúng rồi anh dạ rồi anh ngọc có thể là um, đây là toàn bộ của khu a thì à, mình à, sẽ à, cái dọc à, trục đường ven biển gọi là shop villa phải không dạ. à, và trục đường gọi là đi thẳng nhìn ra, ra biển chạy dạ, dạ. ra biển luôn và cũng là shop villa luôn còn bên trong này là sẽ là bắc villa và ở đây là Premier phong không dạ Premier rồi. villa thì à, anh anh ngọc có thể là review cho mọi người biết những cái tiện ích trong cái compound của cái khu phân khu A này được không riêng cái phân khu A ở đây chúng ta có cái điểm nổi bật đó là cái ờ, cái ờ, nhà điều hành của Vindom Brand ở đây ừ. Ờ, chúng ta sẽ có những cái tiện ích giống như là cà phê nè ba rồi à, à, cái khu điều hành ở đây và ngoài ngoài ra thì chúng ta sẽ có những cái tiện ích như như là nhà hàng gỗ việc uh, chi tiết hơn cái bằng cái phân khu và những cái tiện ích ở bên cái khu A này dạ. cái khu đây á, là cái khu mà sẽ uh, tập trung ở đây sẽ có là uh, trung tâm y tế hoặc là bệnh viện á với lại là trường học uh, với lại là khu thể dục thể thao của cái dự án dành cho cư dân uh, cư dân ở đây còn cái khu này là 15 hecta rừng nước nguyên sinh à, sau này chúng ta sẽ có một cái khu uh, spa để cho cư dân ở đây uh, nghỉ dưỡng rồi có thể là uh, ra mình uh, đi tóc spa phải không đúng rồi giải nhiệt cơ thể hoặc là mình spa là, là mình nghỉ ngơi và chăm sóc sức khỏe tại đó yeah. Dạ. à, ngoài ra mình có một cái bãi đỗ xe rất là lớn dành cho tất cả những cái khu uh, cư dân của hai phân khu phòng Ánh Ngọc dạ yeah, đúng rồi anh với lại uh, ngoài ra thì hiện tại cái đường nước này mình đã có những cái đường đi để uh, len lỏi vào cái khu này chút, chút xíu chúng ta sẽ đi tham quan các khu vực bên này dạ yeah. À, đối với à, Laguna Bình Châu gọi là một cái căn nhà gọi là sở hữu à, second home phong à, Ánh Nguyệt à, thì điều đặc biệt ở đây á thì à, đối với phân khu này á là ừ, Wyndham là Wyndham là không không trực tiếp quản lý nhưng mà mình sở hữu ở phân khu à, A này thì mình được à, là sử dụng, tất, sử dụng cả. tất cả những cái tiện ích à, của phân khu B là do Windom Ren à, à, quản lý và điều đặc biệt ở đây thì khi cư dân sở hữu nó giống như là một căn nhà riêng là có thể là mang xe hơi vào tận nhà luôn và được phục vụ tất cả những cái tiện ích của Windom là có thể là đưa những cái thức ăn vào tới tận căn nhà của mình hoặc là những cái dịch vụ khép kín trong cái compound này phải không? Dạ đúng rồi. Hiện tại thì chủ đầu à, chủ đầu tư đã ký với lại cái à, bên à, đơn vị nhà hàng Ngọc Sương á thì sắp tới thì chắc ờ, khoảng ờ, đầu quý đầu quý 3 thì có thể là sẽ vận hành cái khu mà uh, nhà hàng ven biển ở đây tức là nhà hàng sát biển ở đây thì chúng lát chúng ta sẽ đi tham quan cái cái nhà hàng này. Còn uh, đây đây cũng là uh, những cái nhà hàng ở đây sắp tới là ví dụ như là khi mà bàn giao rồi thì cư dân ở đây có thể là uh, có những cái nhà hàng Ngọc Sương uh, sẽ phục vụ cho cư dân khi mà họ đến đây ờ. rồi à, đây là trục à, đường chính cụ thể đi thẳng ra biển thì với cái phân khu A này thì cách biển khoảng là 500 m. Dạ đúng rồi. rồi. À, Ánh Ngọc à, chi tiết sơ qua về cái à, phân khu B á và từ không khu B thì có những cái tiện ích gì à, sát bờ biển là có những cái nhà hàng hay là những cái khách hàng theo phục vụ như thế nào? Dạ riêng cái khu bơi à, khu bơi ở đây á thì là uh, có cái ờ, ngoài cái 114 cái căn biệt thự uh, là view gọi là view view trực hồ diện. à, view, hồ. view sông á với lại trực diện biển thì ngoài ra thì chúng ta sẽ có là một cái tòa này là Condotel thì là cái cái cái số tầng là 22 tầng và dự kiến là sẽ cung cấp ra thị trường là 280 căn hộ. Còn đây là cái khu khách sạn mà để phục vụ cho uh, cái việc mà vui chơi giải trí hoặc là um, những cái cái tiện ích à, để cho Vinhome Brand vận hành á thì cái tòa ở đây là là 18 tầng và sắp tới thì dự kiến là khoảng 250 uh, ờ, khách sạn khách sạn cao để, cấp không dạ đúng rồi theo cái tiêu chuẩn uh, năm sao của Vinhome dạ thì ở đây á, khu khi mà chúng ta mua cái khu A này á thì ngoài cái việc mà chúng ta sử dụng những cái tiện ích ở đây thì chúng ta có thể là sử dụng được tất cả những cái tiện ích ở tại khu B này luôn